Các bạn trong video trước thì nhà Nguyễn Nguyễn có đưa ra là lý do hầu hết khi chúng ta mở quán cà phê, mở nhà hàng, mở trà sữa, mở tiệm bánh thì thường là chúng ta biết về mặt nghiệp vụ chuyên môn, chúng ta biết làm ra cái món ăn, chúng ta biết pha chế, chúng ta biết tạo ra các loại bánh để chúng ta phục vụ khách hàng. Nhưng chúng ta thiếu kiến thức về marketing và chính vì chúng ta thiếu kiến thức về marketing khiến cho chúng ta không giới thiệu với sản phẩm dịch vụ chúng ta ra bên ngoài hay biết cách thu hút khách hàng về quán của chúng ta nhiều hơn và chính điều này khiến cho hoạt động kinh doanh của chúng ta không hiệu quả hay là thiệt hại phát triển và hiện ở trong video sau thì mình Viễn sẽ đưa ra một vài những kênh mà chúng ta có thể triển khai vào bằng tin cách hiệu quả trong MB và để giúp cho quá trình phát triển của chúng ta một cách à, tốt hơn mạnh hơn